chiều nghiêng bóng xinh gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách cà phê ấm môi mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mất rồi này cây phở ví bên đường che nắng ban trưa nay con đường dẫn vào sân ga tắm trong mưa mái trường ngày ấu thơ và nay căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm ra nước mắt phân ly từng cơn mưa vẫn rơi não nề anh nói một năm nữa anh về nước mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân canh nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm em đợi mong đã bao lâu tiếng còi đêm lướt mau đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơi ngào âu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền biết giờ này anh có nhớ biết chỉ là mơ